Hello anh em, ok thì mọi hôm mình cầm cái vốn 10k, 20k, 30k Thì hôm nay mình sẽ cầm cái vốn 5 triệu cho anh em đỡ ảo nhá Thì làm vốn 5 triệu mình sẽ chiến tất cả loại game nhá, mỗi game một tí nhá Đầu tiên thì mình sẽ vào đặt bom, thập diện mái phục nhá anh em nhá Và cố gắng kiếm ít, làm luôn quả 500 cho máu anh em nhá Đặt à, luôn 5 quả 500 cho máu anh em nhá Thì anh em bảo mấy hôm trước bảo là <laughs> cái vốn 10k, 20k anh em bảo ảo quá đúng không Hôm nay mình cầm vốn 5 triệu, cố gắng lên được một chút xem nào đó xem là có ngon có dễ ăn không nhá ok chưa thì mỗi mình không chơi lì một con nào đấy mình sẽ chơi cái con cf này thì mình sẽ chơi mỗi trò một tí được chưa thì à, năm quả đầu tiên chúng ta à, được còn 4 triệu rưỡi đủ ma càng quá Ok này, thì anh em muốn chơi game thì anh em tải link bên dưới phần mô tả nhé Sau khi anh em tải link về anh em sẽ nhận được uh, sau khi tải link và là đăng ký tài khoản đầu tiên thì anh em sẽ liên kết tài khoản ngân hàng anh em được 10.000. Sau đó anh em comment ID xuống anh em được 10.000 nữa. Sau đó thì nếu như anh em nào thành 100 thì mình sẽ tặng cho anh em 20.000. Đó với uh, điều kiện là anh em phải tải và đăng ký uh, tài khoản từ link dưới mô tả. Ok chưa? Gãy quá anh em ạ, 3 triệu 7 rồi. Đủ ma căng thế nhở tất tay luôn này ván này liều luôn liều ăn nhiều nhá đó thì vốn 5 triệu này không biết được không nữa có khi vốn cao lại gãy hai triệu rưỡi rồi hai triệu hai bố rồi còn năm quả này lên được không ok 5 triệu tư được 5 triệu tư mình vào phòng à, 5 vòng bao đặt nhá vào phòng 5 phòng bao đặt cho nó đã đặt quả 100 đặt 5 quả nhá 5 quả 100 mình chơi này cố gắng thì uh, trong bom thì xì mình sẽ kiếm được một hai triệu đi xong mình quay ra mình chơi trò khác nhá ok này 100 này quả thứ hai này úi rồi hai quả gãy quả thứ ba này úi rồi ba quả gãy rồi quả thứ tư này úi bốn quả gãy quả cuối cùng được 101 101 quá vãi lồn ok chưa này tiếp 5 quả nữa này 5 quả thì gãy bố 4 quả được một quả quả đầu tiên gãy không ủ gãy quả thứ hai được đi được đi được đi đừng gãy nữa ok 101 quả thứ ba gãy nữa đừng gãy đừng gãy đừng gãy nữa ok được 98k được quả thứ tư này được quả cuối cùng này được ok này 5 triệu 6 5 6 như hòa thôi chạy thôi vào phòng 15 này 7 ống bao nhá vào phòng 7 ống bao này 7 ống bao thì mình là sẽ quả đặt quả 200 đi 200 này mình sẽ đặt 5 quả 200 nhá 200 1 triệu 1 triệu này không có được không nữa đánh mỗi con một tí nhá ok này phát đầu tiên 159 nghìn pha thứ hai này lắc ui mất của thứ ba này 112k được của thứ tư này của tư này ui gãy của cuối cùng này ok này 5 triệu 7 chạy thôi ra phòng uh, 10 3 tiếp này là lãi tí thôi lên được 6 triệu rồi ngon anh em ạ 6 7 triệu rồi ngon Còn không được 6 7 triệu thì cũng chịu thôi Quả 300 luôn nhá Phòng này lên 300 luôn cho căng đét 5 quả 300 này Ok này 5 quả 300 đâu xem nào Quả đầu tiên Gãy Quả đầu tiên gãy rồi Quả thứ hai 659 được Quả thứ ba ui gãy được một quả 600 ui rồi dịch bom nữa gãy nặng rồi à vẫn được 400 được 6 triệu rồi ok 6 triệu là đủ rồi chốt lãi là 1 triệu ui 600 nữa ui rồi tuyệt vời hơn 7 triệu anh em ạ hơn 7 triệu 5 triệu hơn 7 triệu rồi thì thôi không chơi uh, bom lì xì nữa thì bây giờ 7 triệu này mình chạy ra chơi mỗi con một tí nhá mình sẽ vào uh, xem nào và có khi vào à, quay thú đi quay thú nha anh em quay thú đi làm tí quay thú này cố gắng kiếm tí nữa nha anh em nhá 7 triệu à 7 triệu thì à, mình sẽ đặt x8 đi mình sẽ săn x8 luôn và mình sẽ săn x8 mỗi con 100 nhá mỗi con 100 này x8 mỗi con 100 nhá mà mỗi con 200 đi 100 thì không ăn thua lắm đâu nếu mà mỗi con 200 ăn được phát thì chạy luôn ăn phát chạy luôn nào ăn đi ăn đi ăn đi đi ăn phát chạy luôn nhá còn không thì lại chơi tiếp ok bồ câu rồi bồ câu chắc chắn câu rồi ok câu câu câu câu được 700 được 700 này 7 triệu 8 chạy 7 triệu 8 chạy thôi à, mình sẽ vào à, vào đây tí đi vào sóng online đi anh em ạ vào sóng online cho xanh chín nha anh em nhá sóng online xanh chín ok chưa bác garage online cho xanh chín nha anh em baccarat online xanh chín này làm thêm uh, ờ, 200 nữa tròn 200 tròn 8 triệu nhá mình sẽ làm luôn 200 vào nhà con đi tròn 8 triệu xanh chín, tầm này thì nhà con nó cũng về nhiều rồi về nhà vào nhà con nhá 200 tròn 8 triệu nha anh em 200 là toàn tròn 8 triệu này nào xem nào 3 này 4 nữa chứ 4 hơn rồi Ui rồi rồi gãy rồi À được lật thêm cây ba này Được 4, 5, 6, 7 7 điểm 7 rồi Con kia không lật cây ba nữa Ok thắng húp 200 Tròn 8 triệu anh em nhá Ok chưa 8 triệu này 8 triệu thì chạy ra này Phát này thì uh, chơi gì nhỉ đặt bom quay thú rồi vào đua xe nha anh em nhé vào đua xe này vào phòng uh, à, 2 này mình sẽ đặt con gì đấy xem là cửa nào đặt nhiều này ôi rồi đặt cửa trượt lượt mình xem nào phát này nó về cái gì đấy ui rồi về cửa thứ hai này được ván này thì cửa nào đặt ok thì mình đặt nhiều nhiều tí mình đặt theo nhá ok này mỗi cửa 400 cửa bên này nữa 400 hai cửa 400 gãy thì phát sau lên 500 gãy tiếp thì lên một triệu ba này ok này xem nó được không Úi rồi úi dồi, Được Thế được rồi, được rồi, được, được Ngon, 2 triệu nữa 2 triệu là tròn bao nhiêu? 10 triệu chưa? 9 triệu, 9 triệu thôi chạy nhá 9 triệu thôi được rồi Chạy mỗi con ăn phát thôi chạy ra Ăn phát thôi chạy ra Được chưa? Ăn một phát thôi là chạy ra Xích bò thì cũng ngon lắm Chơi gì đấy Vào đặt bom tí nữa đi Vào thập diện mai phục nhá Đặt bom tí đi Đặt bom mình thấy là ngon nhất thì anh em luôn chịu đặt bom ngon nhất đấy quả 500 nhá 500 này tiếp 5 quả này mà khi liều tắt tay luôn đi <laughs> ok này nằm 4 quả thôi con này đặt 4 quả xem nào 8 triệu này ui gãy rồi gãy vãi đá gãy hết luôn còn 8 triệu đặt 5 quả này năm quả nữa đủ căng đỡ gãy phát hơn triệu này được không hai quả tiền gãy rồi lại gãy xuống 7 triệu rưỡi anh em đặt phát nữa này bốn quả này gãy thì phải chịu thôi lại xuống 5 triệu rồi được không Ui lại lên 10 triệu Máy thế lại lên 10 triệu anh em ạ 10 triệu 8 Úp pha này Rồi chạy ra thôi Lại vào phòng kia thôi Vào phòng uh, 5 vòng bao này nhá 5 vòng bao Đặt quả 200 Cho nó căng Làm 5 quả 200 Được không Cố gắng hôm nay chốt lãi tầm 15 triệu nghỉ nhá 15 triệu nghỉ quả đầu tiên gãy rồi quả thứ hai này gãy tiếp úi rồi rồi hai quả gãy quả thứ ba này gãy úi rồi ba quả gãy liên tục quả thứ tư này được đi được đi được được được được được ủi lại gãy quả cuối cùng này được một quả đấy em nào gãy ừ, ba quả liên tục để chơi nữa chuồn bốn quả ba quả ba quả thôi nốt ba quả này không được nữa chuồn nếu ba quả này không được chuồn luôn đầu tiên này gãy úi rồi ôi quả thứ hai này đừng bảo đi bộ liên tục nhá ôi rồi có khi nó cho đi bộ liên tục luôn vãi đái thật thôi ok này thì vào vòng 1,5 à, này đặt tiếp này làm quả 200 nữa 200 này 5 quả 5 quả 200 này chưa đến quả của mình nữa rồi quả đầu tiên gãy gãy liên tục anh em ạ quả thứ hai này gãy tiếp u rồi đi bộ xa quá quả thứ ba này à được 125 vẫn lỗ quả thứ tư này ui gãy rồi quả cuối cùng này ở đâu mình là bốn quả thư ừ. tiếp này gãy của anh em ạ đầu tiên này được không được gãy rồi quả thứ hai này gãy tiếp quả thứ ba này ui được chín bảy k quả thứ tư này gãy quá anh em ạ quả cuối cùng còn quả cuối cùng nữa ui rồi ôi gãy chạy chạy chạy chạy chạy gãy mất triệu rồi lại vào lại này phòng một hồng bao này phòng một hồng bao này đấy 10 hồng bao này đặt 300 luôn đặt 5 quả 5 quả 300 bom số 1 cho uy tín nhá gãy rồi gãy gặp kèo đen rồi anh em ạ quả đầu tiên được nói chung được được rồi được rồi được quả được không được tiếp được hai quả đầu tiên được là ngon rồi quả thứ hai úi rồi hai trăm nữa ba quả rồi ba quả liên tục rồi quả tư ui quả tư gãy quả cuối cùng ui được trăm nữa ok pha này có lãi tí làm quả năm quả nữa phòng này đang được này phòng đang được 20k này Ui rồi dính bóm nữa vào mặt nữa cơ 130 Câu thứ hai này. Được 493 được. Tiếp này. Ui lại gãy. Quả cuối cùng đúng không nhỉ? Phải không? Được 78 nghìn vẫn còn lãi. À đây còn quả cuối cùng đây. Được, có lãi tí lại lên 10 triệu anh em ạ. Làm thêm 5 quả nữa. Xem là không được không? Cố gắng thôi, quả này kéo 15 triệu khó quá anh em ạ. Thôi cố gắng 10 triệu thôi nghỉ nhá 10 triệu nghỉ không chơi nữa Mệt Kéo nó muốn lên 15 triệu khó quá sợ gãy các anh em ạ Rồi thôi chốt lãi 5 triệu với anh em nhá Cố gắng 10 triệu nghỉ nhá Quả này được đấy Được là được 10 triệu 10 triệu thôi không tham nữa Tham là tham là thơm lắm Tốt nhất là không tham Được đấy Được một quả thôi là đủ 10 triệu này Ui dồi, 400 nữa được rồi ok 10 triệu Ok xin dừng video đây nha anh em Chốt lãi cho anh em 5 triệu nhá Ok bye chào mọi người